ở những khu vực này cũng như là tìm đó mà đầu tư uh, những cái vị trí đất địa những vị trí những vị đất lớn đó sau này mà phân lô như vậy thì uh, ngày hôm nay mình uh, muốn review cho cái nhà 17 lô đất tại vị trí mình đang đứng này và con đường này là con đường dân sinh con đường dân sinh nha cả nhà lộ giới là 32 mét con đường này sẽ nói đi thẳng ra đường Tân Hòa đường DH Tân Hòa và đường DH Tân Hòa là đường lộ giới cũng 32 m. Thì từ vị trí này ra đi ra đường DH Tân Hòa chỉ tầm khoảng là 300 m thôi ạ. À. 300 m thôi cả nhà. Qua cái vị trí lô đất này của mình 17 lô đất này thì mỗi lô có tổng diện tích là ngang 10 sau 50 có 100 m thổ cư. Có 100 m thổ cư nha cả nhà. Ngang 10 sau 50 và có tổng hết là 17 lô. Giá bán Chắc là 120 triệu trên một mét ngang nha cả nhà nếu như mà một lô 10 m thì tính ra là 1 tỷ 200 triệu trên một lô và vị trí này cực kỳ đắc địa rất là nhiều à, nhà đầu tư tìm vào đó mà mua nha cả nhà rất là nhiều nhà đầu tư tìm vào đó mà mua như vậy thì cả nhà nếu như mà xem thấy hay á hoặc là muốn biết thông tin chi tiết của lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và cả nhà và những video sau mình sẽ review ờ, rõ hơn về những lô đất này rồi xin chào và tạm biệt cả nhà